đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người em không buồn nữa chị mẹ à, đi remote máy lạnh xong á Thì mẹ phải cất đàng hoàng nha Không hơi à, làm quên thì ai tìm lại Sao mà bật máy lạnh được À mẹ hiểu rồi Nếu không cất đàng hoàng mà mất thì không ai tìm được Không có bị bật máy lạnh phải không Rồi được rồi Nghe lời chị <laughs> Mẹ mẹ mẹ mẹ Hả gì nữa Mẹ cắt móng tay thì mẹ phải chạy cái ghế dưới Rồi mẹ đặt cái móng tay nó quay khắp nơi mình hít vào bị ho nữa à, mẹ hiểu rồi với lại nếu mà mẹ à, cắt mạnh á thì nó văng tùm lum rất là bừa bẫy rất là dơ nên là mẹ phải cắt rất là nhẹ nhàng rồi, xong rồi. rồi mẹ đặt lên cái giấy đó mẹ gom cái giấy đó lại xong ừ. rồi mẹ bỏ ra thùng rác thật là sạch sẽ nha mẹ à hiểu rồi trời ơi cái tay rửa chưa vậy ta mới lao mà đặt lên cái tay bàn dơ hết cái bàn của người ta hả nè nè nè chị nữa Chị lóng gì mà bội quá chừng này mà lau kỹ hả chị Trời đất ơi Lau vậy còn kỹ nữa hả Sạch ờ, vậy còn muốn gì nữa ờ, sạch Đâu này con Cái chỗ nào không sạch ra em chỉ gì coi coi chạy em chút xíu Cái gì mà Nó kỹ quá à Cô không biết nữa làm gì vậy Gì con Nè chị thấy một cục bụi bự cho bá đây nè Bụi này Bụi quá ok nữa kìa ok nữa kìa Chào cả nhà Ờ con à, Chị chị chị chị chị Chị không được mang giày vào nha Tại sao? Giày chị đi bên ngoài Bên ngoài rất là nhiều quy khuẩn Cái chị đem vào nhà Nó bay khắp nhà Cái mình hít vào Bị bệnh hoạn nữa Nhưng mà để giày ở ngoài rồi giày dơ rồi ai lau ai chùi cho tôi Em sẽ lau Nhưng, Trời, mà con ngại mà không có sợ linh linh linh lên mẹ với chị lì á, đi qua cô hai rồi mà bây giờ chị phải qua nhà bạn chị một chút nữa cô bin tới á, em tiếp cô bin dùm chị nha trời ơi cô bin lanh chanh lóc chóc lắm không có hợp với em đâu em không có chơi được trời cái gì mà khó chịu giống như một bà cụ non vậy hả thì bây giờ cô bin tới thì em cứ tiếp dùm đi em uh, lấy đồ ăn thức uống ra cho cô bin ở trong tủ lạnh có đó rồi em chơi với cô bin một chút chút nữa mọi người về nha em mình chơi đi Không có hợp với em em không chơi đâu Với lại em cũng không thích nữa Cố gắng đi, mệt quá nhá từ từ cho anh này à, anh anh anh không có dọn này hả bye bye em nha bữa sau anh qua em chơi tiếp bye bye trời ơi cái con heo kia không có quay lại hả lần sau đừng có qua cái nhà này nữa nha trời ơi cái gì vậy trời, trời ơi linh sao vậy nè gọn gàng lắm sao anh em bừa dữ vậy Trời ơi chị, cái người mà bày cái đống này ra và ăn cái đống này là cái người mới qua nhà mình chơi nè Là cô Bin đó hả? Ừ. À... Ờ, thôi, thôi, thôi, đi, lên đi, để chị dẹp cho Thôi, thôi, thôi, mọi người nghỉ đi Em ở đây em giải quyết cái đống này cho Ờ, à, đi đi Ờ, à, vậy thôi đi, à, đi, ừ, đi, đi ừ, vô Con ơi con chai xịt không để đâu rồi mẹ không tìm thấy được dạ để trên cái đầu tủ á mẹ ờ rồi để mẹ lên mẹ tìm ồ ồ ồ linh linh linh cái khăn lau bếp của chị đâu để, để em nghĩ lại à, em để gần cái máy giặt đó chị ờ cảm ơn cảm ơn linh linh linh nói nghe nè cái khung hình chị mua chị để trên bàn á rồi bây giờ đâu mất tiêu rồi hả để em có dọn không để em suy nghĩ lại nhưng mà chị cần con bây giờ ơi con phải kiếm chị đâu mẹ hiểu không con có nghĩ mình nó mua biết đây con đang bị stress rồi Gió chưa Dạo này à, thấy bé Linh nhà mình dễ chịu hơn nhiều ha mẹ ha ừ còn khó chịu giống như ngày xưa mà lúc nào cũng cằn nhằn cử nhử cái chuyện là gọn gàng ngăn nắp ở trong nhà ừ. bởi vậy người ta nói mà suy nghĩ mà thấu đáo quá dễ thành bà cụ non lắm trời ơi con gái tôi nó tinh tế nó kỹ tính vậy thì tốt chứ sao đúng không đó giờ già trước lớn lên khỏi bỡ ngỡ <laughs> mọi người đừng có chọc bé linh nữa bé Linh thấy mọi người rất là tiến bộ đó nha Bây giờ nhà cửa mình rất là sạch sẽ nè Rất là ngăn nắp luôn á ừ. Bé Linh rất là hài lòng Trời trời trời, trời, trời ơi, coi kìa, coi kìa Gì mà như bà cụ non vậy á à. Không kể đi chọc gái tôi hoài à <laughs> ừ. Đâu khó gì nhiêu đâu, hơi khó khó <laughs> à. à, Gì từ alo chị tư hả à, hả thằng biên qua chơi nữa hả à, <laughs> à, à, vui chứ sao vui chị trời ơi thằng biên nó dễ thương gần chết nha con linh nó thích nó lắm một lần hai đứa nó gặp nhau nha thì tưng bừng quá lá luôn vậy đó <laughs> dạ dạ dạ thôi nha chị dạ em gửi lời thăm anh nha chị dạ dạ dạ dạ pin à, qua chơi nữa rồi đó đón tiếp biên nha con Dạ, dạ không con sẽ không đón tiếp mọi người ở nhà đón tiếp cho mấy con con sẽ không có đón tiếp một cái thằng lanh chanh lóc chóc như vậy nhưng con heo bầy bừa bậy rác như vậy nhưng không mà mỗi người được tại vì chiều nay là chị với mẹ đi siêu thị rồi ờ, con phải nhà con lo vụ này đi nha ừ vậy thì chị ly ở nhà với khỏi khỏi khỏi chị đi bưng đồ cho mẹ rồi đúng rồi con mẹ bưng đâu có nổi mọi người con em đó chứ ai nữa không không không không con sẽ không có bao giờ tiếng cô bin đâu cô bin là nỗi ám ảnh của đời con Ôi. Trời ơi, lần nào cũng Đúng vậy hết trơn á Trời ơi, sao nó bừa dữ yeah. vậy Con, con, Thảo Linh đâu rồi dạ. con? Thảo dạ. Linh đâu? Thảo Linh đi đâu con cũng không biết nữa Trời ơi, vô nhà ta ăn uống cho đã rồi cô cô cô cô cô hả cô. gì vậy Thảo Linh qua nhà anh Huy Hoàng chơi Mọi người về nhớ dọn dẹp nhà nha Là, là ai dọn? Ừ, mệt tiệt Nhớ lần sau đừng có chứa chấp thằng này nữa nghe chưa Ai, Mệt quá thôi Đi lên nghỉ ngơi đi con Đi, thôi, đi, đi, lên. đi, đi, đi, đi, đi. Cái đứa này Đi lên nữa ừ. Ủa mày đi đâu vậy? Rồi. Lên nghỉ ngơi Tao bó tay với mày luôn á Làm ơn dọn cái đống này giùm tao cái đi lên ăn để dễ dọn cô Trời đất ơi Mày dọn Chết chết chưa, chưa, Vậy mày Gì vậy giỡn hoài em ở đây chơi Nè em có trò chơi này hay lắm Giờ chị làm yêu quá nha Chị nằm xuống đây Em lấy tem chọn chị mấy trái vui lắm á Cái gì